Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký kỳ cục của mình uhm, Mình hỏi nhỏ mọi người cái này nha Nhưng mà mọi người đừng có nói lại cho người lớn nghe đó nó <laughs> là Các bạn có cảm thấy á Đôi khi người lớn khá là bừa bộn không Họ cứ tích trữ Những cái thứ không cần thiết mà hầu như chúng ta chưa bao giờ cảm thấy họ Đem ra sử dụng lại cả Tới cái nỗi mà những người nhỏ tuổi như tụi mình á Hầu như cảm thấy bức rứt ngột ngạt Trong chính cái không gian xung quanh đó luôn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 và mình cũng sẽ hướng bản thân mình đi theo cái lối sống này trong tương lai và mình cũng muốn người lớn những người mà ở thế hệ trước á, cũng sẽ có thêm khái niệm về lối sống tối giản uhm, không biết mọi người có chung cái suy nghĩ như mình không ha uhm, tại sao lối sống tối giản lại của người Nhật mà không phải là của một người nào khác của một quốc gia nào khác trong khi á, khi mà nhắc tới Steve Jobs thì ai cũng sẽ biết ông nổi tiếng với cái lối sống là lối sống tối giản sau khi đọc xong sách ấy, theo suy nghĩ cá nhân của mình nha, có thể là do vị trí địa lý của đất nước này làm cho những người Nhật Bản phải thiết lập cái lối sống tối giản này. Cụ thể á đó là những cái cơn động đất. Ừ. Tiếp theo á, thì sẽ là cảm nhận đời nén về tác giả đi ha. Thì uh, mình cảm thấy khá là có thiện cảm với ông. Ừ, từ cách ông hành văn á, thì mình cảm nhận được ông là một người khá là chân thật Ừm, mọi người biết không, từ cách hành văn của một người á, thì ta cũng có thể cảm nhận được họ là một con người như thế nào đó. Thì, ờ, mình cảm thấy khá là đồng điệu trong phong cách diễn đạt của mình và tác giả luôn. Đến với nội dung chính của quyển sách á, thì chương 1 Tại sao có những người sống tới giản sẽ tâm sự về cuộc đời của tác giả cũng như định nghĩa thế nào là lối sống tới giản. Chương 2 Tại sao đồ đạc lại chất đống nhiều như vậy? Um, điểm thú vị ở chương này á, theo cá nhân mình á, đó là sẽ đề cập đến bản chất hệ thần kinh của con người. Tại sao con người lại luôn không thỏa mãn với những thứ mình đã có? Những thứ mà đã từng là sự khao khát đối với họ trước đây. Ta luôn sống vì sự đánh giá của người khác và ta sẽ cảm thấy an tâm hơn khi mà giá trị của một ai đó bị hạ thấp. Và ta luôn không ngừng nghĩ khẳng định giá trị của bản thân mình dù chỉ một ít đó là bản chất của sự đánh giá cách đơn giản cũng như là thiển cận nhất để đánh giá một con người á đó là thông qua đồ đạc của họ. Đó cũng lý giải được một phần của câu hỏi chương 2 này. Chương 3, 55 quy tắc vứt bỏ. Um, nghe qua cái tên gọi thì mọi người cũng đã mường tượng được nội dung của chương này nói về gì rồi ha. Đó sẽ là những cái quy tắc giúp bạn dễ dàng vứt bỏ những thứ không cần thiết hơn. Và giá như có cái quy tắc giúp vứt bỏ người yêu cũ ha. Và mình sẽ tâm sự với mọi người một quy tắc uh, mà mình tâm đắc trong chương này nha. Đó là mỗi khi bạn muốn tích trữ đồ á bạn hãy nghĩ rằng tiền thuê nhà là bao nhiêu tiền thuê mặt bằng hiện giờ là bao nhiêu và món đồ đó nó chiếm diện tích bao nhiêu trong căn nhà của bạn từ đó suy ra số tiền bạn phải chịu thiệt khi mà bạn cố tích trữ cái món đồ đó trong nhà à, nghe tới là muốn vứt bỏ liền luôn chương 4 vứt bớt đồ đạc 12 điều thay đổi chúng tôi uhm, đến với chương này á sau khi vứt bớt đồ thì những cái chuyển biến trong tâm lý của tác giả sẽ được nêu ra. Và mình tin chắc rằng á, trong đó cũng sẽ có vài điều là khao khát là sự mong muốn của tất cả chúng ta luôn á. Chương 5 không phải là trở nên hạnh phúc mà là cảm nhận hạnh phúc. Đến với chương này á, thì sẽ đưa ra một cái góc nhìn rằng á, hạnh phúc á, có phải là có thật là nhiều tiền, mua những cái món đồ xa xỉ thì khúc đó bạn sẽ được hạnh phúc không? Ừ, tiếp theo á, thì sẽ nói về những điểm mà mình tâm đắc trong suốt quá trình mình đọc sách ha thì lúc đầu á mình đã nghĩ là mình chắc là sẽ không phải là kiểu người tới giản được đâu vì có những thứ á, mình phải thay đổi như kiểu là trang phục nè mình không thể nào cứ bận đi bận lại một bộ đồ như vậy được không thể nào cứ bận một style một họa tiết như vậy trông sẽ rất là nhàm chán ừ. nhưng mà cho đến khi á mình đọc được cái khái niệm về lối sống tối giản của tác giả Cụ thể, á lối sống tối giản á không phải là cắt hết tất cả mọi thứ xung quanh, mà người tối giản á là người biết thứ gì cần thiết cho mình, đồ đạc, chất đóng nhà bạn. Như là hình ảnh của bạn trong quá khứ. Những cái bụi bẩn bám lên đó thể hiện là bạn không dọn dẹp bản thân. Cái hình tượng đó um, khá là hay với mọi người. Kiểu uh, mỗi lần mình vứt bớt đồ đi á, như thể hiện là một lần mình được lột xác vậy đó. Vì sao con chim bay được, có thể tự do được đến hơi vì KA á, nó đâu có tích trữ đồ đạc đâu phải không mọi người? Khi mà mọi thứ xung quanh trở nên quá áp lực, quá tù túng, khi mà những cái món đồ xung quanh trở thành một thứ gì đó vây hãm lấy bạn, chi phí sinh hoạt cũng leo thang để mà duy trì những cái món đồ mà bạn mang về á, thì khi đó lối sống tối giản như là một hình thức quay đầu là bờ, một hình thức giúp bạn giải thoát bản thân, buông bỏ về đó. Và mình sẽ nói thêm ở một video khác với một sự thực hành khi mà mình đã có điều kiện nha khi đó thì hy vọng mọi người cũng sẽ à, dành sự đón chờ cho những video của mình nha từ lối sống tối giản thì ta sẽ từng bước từng bước chiêm nghiệm những thứ sâu xa hơn như là định nghĩa lại hiện tại nè sự trân trọng nè và lối sống tối giản nó là một phần của chủ nghĩa khắc kỷ luôn đó tới đây thì mình sẽ nói cho mọi người biết một cái sự thật đó là đáng lẽ là trong cái video là làm gì để mà có một năm mới hạnh phúc hơn á thì mình liệt kê tới 5 điều lận nhưng mà do thời lượng của video nên mình đành cắt bớt để mà phù hợp với người xem hơn thì um, cụ thể điều thứ năm đó là tập cho bản thân mình một cái lối sống tối giản như là trước thời năm mới thì mình thường sẽ dọn lại tủ đồ đồ nào không bận được nữa thì mình sẽ đem gói lại một là đem cho đối với những đồ mà vẫn còn bận được hai là đem vứt luôn phân loại đồ theo mùa kiểu mua một bỏ một để mà tránh tất trữ quá nhiều vì nếu mà trữ quá nhiều á thì sẽ có trường hợp đó là um, không có đụng vào. Và cái thứ hai á đó là khi mà giặt đồ á thì rất là mệt. Dọn tủ đồ nó còn một cái hay á đó là giúp chúng ta ý thức được là cái style nào chúng ta đang thiếu để mà khi mà lần tới chúng ta mua đồ ấy thì chúng ta sẽ có thể trực tiếp target được vào cái style đó. Chúng ta thường bị cái trường hợp á đó là khi mà vào store thấy nhiều đồ mà đẹp quá thì chúng ta thường sẽ mua luôn mà chúng ta không có